chào các bạn nha chào các bạn qua lại với kênh của mình à, hôm nay à, mình à, nghĩ là đi à, đi đi phòng châu các bạn sẽ đường nghe chỗ của anh gần long hải rồi đó đi đi ven qua tới giáp bình thuận nữa mà nghe rảnh đi thử mình xuất phát từ thành phố hồ chí minh á thì mình đang đi tới ngay chỗ khu đây là ở phú mỹ khu điểm châu đức á thì đây cảnh gì cũng đẹp các bạn đi vô lái năm quay bằng thêm nha đó đây là cảnh này công nghiệp này các bạn ở đây người ta xây giống như nhà xưởng này các bạn thấy màu xanh xanh không nhà xưởng này là màu xanh đấy người ta thuê giống như là người ta xây sẵn luôn rồi xong rồi cho thuê để mà đi ngang qua có những chỗ mà chưa cho thuê người ta dán các bạn như là nhà xưởng cho thuê còn ở đây là những cái cái nhà máy mà người ta đã thuê rồi nè đây là khu công nghiệp Châu Đức ở Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các bạn các bạn thấy được to ghê không có phía kia thì có núi nói chung là đường ở đây rộng lắm nó bùng binh ở đây nó có to này nó đường rộng này phía xa xa các bạn Ê các bạn ơi, trên đường đi ra Bình Châu á, mình thấy cái đội cừu xứ nghệ nè Mình nhìn cái món đồ nè, thấy rồi mình qua con cừu ấy Như có con ngựa nữa Con ngựa ấy kia kìa Không biết các bạn thấy không, còn cừu ở đây này Thì uh, chắc là để sau mình phải uh, sắp xếp mình đi Để làm cho biết các bạn Cái vô đông này chơi luôn Còn bây giờ mình phải đi uh, qua Bình Châu, nên là không có thời gian được Đó, phải sao đó trước các bạn thấy được cừu này kia không mấy con cừu ta nuôi á đây nó rộng lắm chung là cay cỏ không mà ở cái kia cũng nhiều này có ngựa nó đá mình để nó cừu sao nó bự dữ vậy phía trước là những cừu ta nuôi đó chung không khí ở đây mình thấy nó cũng không nóng lắm không biết mấy mùa khác như thế nào nha mình nó nhìn đầy nắng nhưng mà nó không có nóng chắc là cũng có hơi chín rồi ừ, đẹp lắm các bạn thấy phía sau không phía sau là những cái cây gì mà nó nhìn nó khô khô à nó cành không à nó đang trắng trắng trắng nhìn thấy hấp dẫn lắm ồ những cái cảnh này thì ở quê mình cũng có các bạn ở quê mình người ta trồng dưa rồi trồng à, trồng mì rồi đó trồng bắp thì nhiều lắm cái này không không có lạ lắm đối với mình nhưng mà cảnh nó cũng đẹp mình sẵn mình qua lại cho bạn xem luôn ui đẹp ghê không à, lá này mùa cô là nó rụng các bạn nó rụng hết cho nên là còn cái cành thôi đó rồi bây giờ mình ghé cho ăn cơm thì đây là cái phần cơm của mình đây lá xong chưa hello xin chào tất cả các bạn nha thì à, bây giờ mình nãy ăn cơm xong bây giờ mình ghé vào quán à, cà phê bản mà ghé vào đi ẹ đi luôn thì sáng giờ đi à, nó bụng quá ở đây là cái đường này nó bắn mắt lắm <coughs> đây là cà phê vãng ở phía trước là người ta sẽ có cái chỗ ăn là ở bên kia đây là nhà vệ sinh còn đây là cái chỗ nằm nghỉ ngơi kiểu giống như cho tài xế các bạn người ta mở ra tài xế để người ta vào nghỉ trưa rồi đó nó như vậy trong thì cái khu này mình thấy cũng, cũng khá là mát <coughs> đây phía tây là người ta lợp mà giống như cái gì giống dừa các bạn đây giống lá dừa nãy giờ mình đi mình kiếm cũng nhiều quán lắm nhưng mình thấy quán này là được nhất ồ hay ghê không ở đây chắc người ta đốt hay là nắng quá ta nghĩ vô người ta đốt quá trái sơn hết đi thẳng ra biển rồi nhưng mà chỗ này thì nó vẫn là cây cối ờ, bị ờ, đốt trái như là cái rừng cây này. ồ công nhận nó đẹp kia á có đẹp luôn bình châu là coi bên kia là nó đụng biển á theo hướng đồ như vậy không? ở đây nó có cái đường ờ, đường mòn kìa ui đẹp quá đi bên kia có rừng gì á đó thế rồi bữa sau mình phải lên đây mình chơi mình lên cái chỗ này mình chơi mới được một cái trên đó là gì ta thì bây giờ đi chơi <laughs> một mình mà lấy nó cũng sợ nè nó có đường đường mòn đi lên nè không biết khu đó là cái gì nó hay là mình chạy lên thử ta muốn nhưng <laughs> mà sợ quá sợ quá lên gặp cướp là chết luôn á ở đây tự nhiên có ngôi nhà gì nữa mình dẫn đi sự quá đẹp các bạn ở đây cái đai là biển nè người ta đang xây cái khu du lịch này. theo bây giờ mình sẽ đi thẳng dưới thôi đó, đường này nó núi cát biển giống như ở quê mình luôn á đi lên cao luôn đẹp lắm wow đó mình không nghĩ là có một cái cảnh nó đẹp như thế này đây như sa mạc các bạn ước gì mình được đi bộ nó ha nó là cắt biển thôi còn đây là cái uh, ờ, khu du lịch hồ tràm nè dạ, xây dựng nè à chỗ này đúng ờ, chắc luôn á du lịch đúng chắc luôn á mình chưa vô mà mình thấy thuê à cái đường này, đường ven biển này đi dẫn xuống á, Long Hải và chạy về Vũng Tàu này các bạn thì đó là công trình đây wow phải cái đâm đất này chưa kìa khó quá đẹp luôn Ôi thì uh, sau một hồi đi mình cũng tìm ra được cái khu mà ra bãi biển các bạn Đây là biển ờ, Bình Thuận, Bình Châu á Ngay chỗ Hồ Cấp, Hồ, Hồ Tràm các bạn Thì đi thẳng xuống xíu là sẽ tới Hồ Cấp Giờ mình uh, ra coi biển cái này như thế nào Mình thấy nó cũng giống như biển Phô Vinh nữa mình các bạn ở đất Phổ á chỗ đây thì thấy gành nhiều đá nhiều màu xanh nó cao với ta có vẻ như ờ, nó nó nó hơi sâu á đây này các bạn đó biển này đẹp chưa đây mình không có ai ra giống như nhà dân thì ở đây không có ở bên kia là ngay chỗ ờ, cái khu du lịch nó đằng sai bây giờ mình sẽ đi một vòng biển quá đẹp ôi ờ, gió nó thổi vô mà hơi nước nó bay vô mình mình cảm giác ok thì bây giờ mình sẽ đi ờ, một vòng dọc biển xuống sát sát biển chơi nói chung là ở Sài, Sài Gòn kiếm mấy cảnh này ra không có các bạn ơi biển đâu có đâu rồi xuống Vũng Tàu rồi Long Hải rồi đó nay mình mang dài ờ, mình đi trên cát luôn lười cởi dài ra quá đi về chắc một chân đất không nè luôn á xe mình để ngay kia luôn ở bên kia nó cũng có một cái đó các bạn thấy cái đồi không đất giống như đất rồi cát đá rồi nhìn đẹp lắm công nhận ở đây là đúng đẹp luôn á mình thấy ờ, cái biển ở đây nó đẹp hơn cái biển Vũng Tàu các bạn mình nói về cảnh thiên nhiên á chứ không có nói về sai đây ngược đi ngược về hướng ờ, Vũng Tàu này còn đi ngược lên á và nó về à, Bình Thuận thì cái hướng đó mình nghe biển nó cũng đẹp hơn nữa rồi chưa có dịp đi à, đây là ốc nè à. nói chung lâu lâu à, chón à, xách xe chạy đi kiếm những đường lạ lạ các bạn thì mình thấy là đa số là những nơi mà giáp biển á đi nó sướng lắm nó mát mà nó nhiều cảnh đẹp nó lạ lắm còn đi vô mấy cái kia hồi mình nhớ mình đi cái cửa khẩu một bài á mỗi hỏi đi nó trắng nha không nhận thực tình đi trắng luôn á nó nóng mà nó không có gì hấp dẫn á nói chung lâu lâu ờ, đi bữa vui các bạn thay đổi không khí ở Sài Gòn ngột ngọt quá toàn hít bụi không à xuống đây hít khí biển wow wow wow wow wow wow wow wow wow rồi đi lên, đi lên cho lạnh Có thể cái biển này kia mình xuống tắm mình cũng dám á Tại mình thấy mấy cái gành đá rồi đó Nhiều khi ờ, chạy xuống ờ, tắm nó trúng mấy chỗ mấy cái lộm á Là nó hớt xuống luôn Nó trơn này Nó đập đầu xuống là tiêu luôn, nó sâu nữa Thôi chắc bây giờ mình sẽ quay về Và tiếp tục à, đi tiếp Chứ để trời tối các bạn rồi quay đã rồi bây giờ vô tiếp tục cuộc hành trình các bạn đó, cái nãy cái đường mình vô này các bạn à, xe mình để trên đây thôi giống như chỗ này là hồi trước nó cũng uh, sai nó làm cái gì nè nó sao rồi bây giờ nó đập nó phá hết mình nghĩ mày mốt cái khu này nó cũng uh, quy hoạch lại làm du lịch thôi rồi nó vô vượt mất tư tưởng của mình một bên là biển một bên là bãi cát cao wow siêu xe chạy qua đó chứ chắc là khu hồ tràm á ồ ờ, hấp dẫn ha đó biển này các bạn chắc là người ta đi du lịch á người ta đi du, du lịch nhưng mà nếu chừng mắc tè à <laughs> quá đẹp luôn ở đây khu ven biển này cái chỗ đây là có đang ngầm các bạn người ta cắm tấm biển nhưng mà công nhận đúng đẹp luôn á giống mấy cái gành ở phú vinh ờ, ở quê mình nhé nghiêm cấm các hành vi xả rác trên bờ biển khu vực này hello con giờ mình sẽ để mũ ở đây để xe lên đây và đi xuống kia quay một đoạn cho mình xem nói chung thì ở đây ờ, mình thấy nó, cũng khá là đẹp có mấy gạch đá đó à, cho mình xem này kia thì ờ, dân ra mà ở La Rai này nè có những người mà đi bắn dạo á người ta bắn đồ ăn nãy bên kia cũng đẹp nhưng mà <laughs> chỗ này đẹp hơn mà công nhận nước thấy ghê quá hàng trên nó cấm tắm là phải rồi mình sẽ đi lên chỗ này cũng khá là dốc vừa cầm mắt quay rồi vừa leo lên là cũng ở đà rồi ok bây giờ mình sẽ tiếp tục